hôm nay meo mà ăn món gì đây cháo khoai tây cháo ủa gì đó mình tưởng chơi gì mà chạm Còn Rio ăn cơm sườn Rio cầm muỗng đang ăn á đi Cho đi ra lấy chén ra là, là ăn cơm đi Cho đi lấy chén đi ăn giỏi đó ô số 1 đó xấu mẹ ơi mẹ ơi đi xấu ủa nó lấy cơm sẵn cho cherry rồi nha. không rồi Cherry nè đây Cherry đang ngồi giỏi luôn Trời cho đi rồi lên đi con Này ơi à, cho em yêu con có xấu đi Này à, đi lang thang hết Rồi ngồi lên đàng hoàng đi Ngồi lên đàng hoàng Rồi đi muộn nẻ không phải làm như thế Đúng rồi Lúc nữa bạn nào mà ăn dở là mẹ sẽ quay lại mẹ đưa cho cô giáo xem Bạn chơi đi ăn dở hay ăn dở? Ăn dở ăn giỏi thì ăn cho mẹ xem nào thấy ngồi liếm muỗng không à rồi kiếm gì này nó phê chén của này đây nè con còn làm một lần như vậy nữa con còn làm một lần như vậy nữa là mẹ cho con khỏi ăn luôn đó bây giờ có ăn hay không không ăn bước xuống không ăn bước xuống ăn thì múc ăn lẹ ăn thì múc ăn lẹ ăn múc đàng hoàng như anh hai kìa không ăn thì bước xuống để nhường chỗ cho em đi dẹp cái mẹ nẻ đi ở lớp có hàng cân chậm quá mẹ đếm đến ba nè cho đi ờ, bước xuống đây nhường chỗ cho em đi đi cho em mượn lấy cái chai dầu thơm của cherry <laughs> cho trong trong trong kia đi vào trong kia lấy trong tủ trong tủ Nì vào trong tủ lấy muỗng Chả ri múc ăn đàng hoàng muỗng đĩa không để lên trên bàn như thế